Chào toàn thể các bạn đang theo dõi video của mình Thì nay mình lại ra mắt và giới thiệu đến cho anh em về công nghệ đỉnh cao của về môn bài lá anh em nhé Thì trên màn hình anh theo dõi đây chính là những dòng máy đánh bài bịp mới nhất và tinh vi nhất hiện nay Trên thị trường hiện nay những dòng máy đánh bài bịp thì anh em cũng đã biết đến rất nhiều Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em con đỉnh cao nhất về môn bài lá đó chính là những chiếc điện thoại iPhone 8 Plus Đây chính là chiếc iPhone 8 Plus thiết kế 16 camera quét bài đọc bài siêu nhanh siêu rộng anh em nhá anh em để thấy bài nào nó cũng là đọc hết cho anh em Đấy, tôi khẳng định với anh em cái thiết bị này đang tinh vi và xảo quyệt nhất cái năm 2020 để phục vụ anh em nhân cái dịp Tết thì về bộ môn bài máy bịp thì nó sẽ giúp chúng ta là anh em có thể làm được bài anh em lúc nào cũng là lớn điểm nhất hoặc anh em có thể biết trước được bài đối phương bao nhiêu điểm bộ môn bài lá 52 bộ môn chơi, thì những môn chơi như anh em miền Bắc thường chơi như ba cây liêng sâm phỏng và anh em miền Nam miền Trung thường chơi bài cào ba lá hay binh 6 lá hay là binh 13 lá hay là tiến lên miền Nam ngầu hầm xì tố phúc cơ đều còn chơi được hết anh em nha <coughs> thì cái bộ môn chơi này là khi anh em đi chơi thì nó sẽ giúp ích chúng ta là anh em chiến thắng tất cả các môn chơi Đấy tại sao anh em đi chơi mà anh em luôn thua ta luôn sao bảo là vì anh em chưa biết đến cái thiết bị tinh vi xảo quần này Đấy. <clears throat> vì trên thị trường bây giờ tràn lan rất nhiều những công nghệ tinh vi mà anh em chưa nắm bắt thì anh em nào xem video những anh em nào đang <clears throat> ở ngoài bờ muốn vào bờ an toàn muốn lấy lại gì mất thì anh em gọi alo trực tiếp cho mình qua hotline 0978 4548 và 0915 3499 để mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em cách thức chơi hoạt động chơi của cái thiết bị này thì một bộ sản phẩm này gồm của nó là một chiếc máy đánh bài đây chưa chiếc đánh bài là tôi ngụy trang trên à, con iphone anh em nhé và vâng, kèm theo đó là những bộ bài đây nhà mình xử lý công nghệ đây chính là những mẫu bài đây nhà mình xử lý công nghệ anh em nhé bài thì nhà mình có rất nhiều những mẫu bài khác nhau bài giấy việt nam hay là bài uh, giấy nước ngoài hay là bài nhật bên nước ngoài nhà mình đều có anh em nào mỗi miền chơi mẫu bài nào nhà mình sẽ có mẫu bài đó phục vụ anh em và quan trọng nhất của nó đây chính là chiếc tai nghe siêu nhỏ chiếc tai nghe siêu nhỏ này nó sẽ có tín hiệu là thu và báo cho anh em biết được là bài anh em sẽ được bao điểm hay là bài kia bao điểm thông qua cái tay phun siêu nhỏ này hoặc anh em có thể cháo trộn cắt đi bao nhiêu cây để cho bài anh em lớn điểm nhất là thông qua tay nghe này anh em nhé sau đây mình sẽ không mất thời gian của anh em nữa thì mình sẽ đi vào hoạt động và test thử cho anh em anh em nào xem video mà có nhu cầu về sản phẩm hay là cần mua sản phẩm thì anh em có thể liên hệ qua hotline 0978 4548 và 0915 3499 nhà mình có hai cơ sở chính Hà Nội và Sài Gòn anh em nào gần khu vực nào qua khu đó test hàng thử hàng sau đây thì mình sẽ đi vào hoạt động chơi thử cho anh em xem cái thiết bị nó chơi ra sao tại sao nó hay như vậy thì anh em cùng tôi trải nghiệm video này Đây <coughs> mình sẽ khởi động cái máy lên <coughs> máy thì nhà mình có rất nhiều những mẫu máy khác nhau anh em xem cái giao diện của nó không khác một chiếc iphone bình thường ở à, đây là mình thiết kế bên trong bây giờ mình sẽ vào cái mã chơi của nó và mình sẽ thử cho anh em xem à. nếu anh em là muốn chơi sân to sân nhỏ anh em muốn chơi loại nào thì anh em có thể chơi trực tiếp vào cái môn chơi đó hay là từng cái sản phẩm máy của nó máy anh em có rất nhiều iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 6 hay là Samsung, à, iPhone XS này đều có hết <clears throat> thì mình làm video là mình sẽ để chế độ màn hình chế độ loa ngoài như này cho anh em cùng nghe cùng nhìn nhá cùng xem thực tế luôn Đấy. còn khi anh em đi chơi anh em theo thiết bị tai nghe anh em nhé anh em xem video mà thắc mắc hay cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 Đấy, bộ bài thì khi anh em đi chơi anh em rất đơn giản là em chỉ cần cháo trộn chơi bài Đấy. Mình đang thử cho anh em đó chưa chế độ đánh liêng và cái chế độ đánh liêng này thì có rất nhiều chế độ chơi nó anh em có thể cài đặt chế độ là anh em có thể biết trước được nhà lớn nhà nhỏ hoặc anh em có thể làm cho mình lúc nào to điểm nhất lớn điểm nhất đấy bây giờ mình sẽ thử qua cho anh em là mình có thể biết trước được nhà to điểm nhất và máy đã báo là một ba một ba có nghĩa là cửa một to rồi đến cửa ba sẽ là cửa lớn nhất trong bốn nhà anh em nhé anh em chơi bao nhiêu cửa không quan trọng đấy anh em có tăng giảm cửa thoải mái em sẽ thử cho anh em này máy một ba giữ chia này một ba như cửa một to lớn cửa ba anh em nhé cửa một này cửa ba này anh em cùng xem Đấy. độ chuẩn xác cực cao luôn anh em nhé 100% luôn không mà có chuyện sai lệch mình sẽ thử tiếp cho anh em này. anh em chưa bao nhiêu cửa cũng quan trọng năm bảy cửa thoải mái mình sẽ mình sẽ tăng số lượng người chơi lên Đấy, tăng này Đấy, mình giảm này Đấy, rất là đơn giản Đấy, mình sẽ chơi năm người nên máy này sẽ báo cho mình biết là hai cửa lớn nhất bốn ba bốn ba em cùng xem bốn ba sẽ là cửa to lớn nhất bốn ba em xem 43 sẽ là hai cửa lớn nhất đó chính là cái chế độ chơi anh em có thể biết trước được nhà lớn nhà nhỏ gói <clears throat> trộn tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái chế độ đánh mình có thể sắp xếp được ván nào anh em là to điểm nhất Đó, hoặc anh em gọi cho nhà là to thì tùy thuộc anh em đây mình sẽ thử cho anh em này sẽ chuyển chế độ chơi là chế độ tôi có thể làm cho bài tôi ván nào cũng là to điểm nhất Đây. mình sẽ chơi chế độ là mình 10 ván cả 10 anh em to nhá một đến phần này thì méo một thì anh em chỉ cần trộn đi một cây trên đầu anh em đã rất đơn giản và anh em chia này bốn nhà này và anh em sẽ bài to điểm nhất này và anh em xem tám nước Đó, anh em xem ba anh em lúc là to điểm nhất này thử tiếp cho anh em xem này có rất nhiều chế độ chơi khác nhau chế độ anh em gọi cháo trộn cho bài trương bé được hoặc là anh em có thể uh, cho bài trương to đấy tùy thuộc anh em cài đặt hai anh em đã trộn đi hai cây này và anh em chia thì bài anh em này là bài to nhất này chín nút anh em xem bài em này là bài to điểm nhất đấy. đây trên cái chế độ chơi là anh em chia 10 ván cả 10 anh em to đấy. hoặc chế độ là anh em có thể mình sẽ thử cho anh em cái chế độ nhá là anh em chơi anh em có thể cho bài nào to là tùy thôi anh em như cái này tôi sẽ cho bài đối tôi sẽ là to điểm nhất anh em nhá em cùng xem này đấy. mình sẽ cho nhà to điểm nhất anh em cùng xem nhá nhà số 3 sẽ là nhà to điểm nhất mình thích cho nhà nào cho chín nút anh em xem Đấy. thử tiếp này bây giờ mình sẽ cho nhà số 4 xem là to điểm nhất anh em xem anh em thích cho nhà to điểm thì nhà to điểm để phục vụ anh em chơi là khi anh em đi chơi đánh cánh anh em muốn cho bài và anh em to điểm thì anh em có thể trộn cho bài anh em to điểm Đó. một này Đó. Đó. mình sẽ cho nhà to điểm anh em nhé anh em muốn cho nhà nào thì nhà sẽ được lớn điểm rất là hay sạch Được. rất là hay luôn nha là to đẻ <clears throat> đó chính là phần đánh liêng <clears throat> và môn chơi tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là phần đánh ba cây anh em nhé em sẽ chuyển cho anh ba cây này Đây, mình sẽ lọc bài chuyển cho anh ba cây Chứ đánh ba cây thì anh em cũng cầm trương hay là anh em làm người chơi cũng được Đấy nó cầm trương thì anh em có thể biết trước được bài nào to bài nào nhỏ đấy anh em có thể né bớt đấy, và làm tránh đấy tùy thuộc anh em hoặc anh em cầm à, người chơi anh em cần bốc cái thì bài anh em to điểm nhất đấy, anh em cứ bốc cái là bài anh em ăn đây mình sẽ thử chế độ chơi là mình sẽ <coughs> mình sẽ làm người chơi anh em nhé mình làm người chơi này rồi mình sẽ chọn bài mình, mình chơi đến là mình bốc cái thì mình bốc anh em hiểu chưa rất đơn giản méo ba thì tôi chỉ cần bốc ba cây thôi sáu à sáu bắt bỏ sáu tiến một đây mình sẽ chia lộ chơi em nhé 6 tiến tiếng một này chia từ đây này Đấy. bài tôi sẽ là bài to điểm nhất bài tôi có hai rô anh em xem nhé bài tôi bốn nước to điểm nhất anh em xem không có nhà nào ngoài vật đẹp hơn anh em Đấy, thử tiếp cho anh em cái thao tác đơn giản nhất khi anh em đi chơi em chỉ cần bốc cái hoặc anh em làm trường thì anh em có thể biết trước được nhà lớn nhà nhỏ mình sẽ thử từng công đoạn cho anh em xem một là tôi một cây sáu này sáu sáu tiếng một chia tiếp này thì ba anh em này bài to điểm nhất ba anh em là con ba rô em xem chín nút to điểm nhất luôn không bao giờ con nhà nào có thể vượt điểm anh em nhé nó đánh cả chất luôn cho anh em xem Đấy. thử tiếp cho anh em xem cái thiết bị này tôi khẳng định với anh em nó là thiết bị tinh vi và sập cuốn nhất hiện nay rồi Đấy như anh em đi chơi với môn bài lá thì khi anh em cầm thiết bị đi thì 10 ván cả 10 anh em cứ ván bảy cứ máy báo nhiêu thì anh em bốc bấy nhiêu anh em nhá 8 này 8 lùi một anh em nhá bài tôi là con 8 bích bài tôi là bài to nhất trong bốn nhà này 7 nút anh em xem 7 nút là to điểm nhất đây chính là cái chế độ chơi chế độ anh em cứ bốc cái là bài anh em to đây mình sẽ chuyển sang chế độ chơi là mình sẽ cầm trương và mình sẽ biết trước được nhà lớn nhà nhỏ Đấy. thì cái bộ môn à, cầm trương này thì anh em có thể gạ người ta là anh em biết là điểm bé này anh em có thể gạ lên hoặc anh em là mình điểm to thì anh em cửa là mình điểm to thì anh em có thể <clears throat> cho cả làng đánh xuống tất tay lên Đó. Đây, mình sẽ chơi cái độ là tôi có thể biết trước hai nhà thôi em nhé Đó. <clears throat> bốc cái này Đó. 6 này 6 tiếng 1 Đó. 6 tiếng 1 chia đây anh em nhá thì đây sẽ là cửa số 1 anh em nhá hạ bài nhà nào thì nhà đấy sẽ là nhà số 1 máy báo 34 có nghĩa là cửa 3 to rồi cửa 4 đấy như ván này tôi cho cả làng xuống thoải mái đi đấy, tôi thua mới nhà số 3 rồi Đấy, hai nhà kia xuống đi anh em cùng xem nhé méo ba bốn này anh em xem không nhà nào có thể phân đấu anh em đấy. độc chỉ có nhà số 3 sẽ là nhà tốt nhất và anh em có thể nắm bắt được đấy, đó chính là cái, cái cơ hội để anh em chiến thắng như nhà này anh em chỉ đánh cho đánh ít thôi thứ hai nhà này anh em biết anh em bài anh em to hơn anh em có thể co xuống tất tay đi đấy, đó tính kết của anh em <clears throat> thử tiếp cho anh em khi đi chơi về môn bài lá chỉ cần anh em có thiết bị hỗ trợ anh em là anh em chiến thắng không mà có chuyện thua tha máy báo 34 bốn như ván này máy báo ba bốn chín 9 ừ, chia từ đây cho nhà này bốc đi chín đất này Đấy. 3 4 có nghĩa là cỏ số 3 sẽ là cửa to nhất rồi cửa số 4 anh em xem cửa nhà mình sẽ cửa to nhất anh em xem 3 4 không có nhà nào có vượt đẻo nha anh em xem tôi khẳng định với em thiết bị này nó tinh vi và sập có nhất rồi thử tiếp cho anh em bắn nữa nha tùy thuộc chế độ chơi anh em cài đặt anh em làm chương thì anh em có thể cài đặt chế độ anh em có thể biết trước được nhà to là nhỏ như chế độ này tôi đang làm trường tôi là biết chốt được nhà lớn nhá ba một hai ba một hai ơi cửa một to nhất có nghĩa là chính ván này là ván nhà mình to nhất này anh em xem tôi cho cái làm xuống sạch bách này xuống kết thoải mái đấy một ba một hai cửa một sẽ là cửa to nhất rồi đến cửa hai cửa tôi đây bảy sáu mười lớp anh em xem cá lang xuống đi tôi ăn tất thế này anh em chưa hạ bài nhà nào nhà số số 1 anh em nhá không quan trọng là vào cái ai cả một hai ba chia cho tôi bài tôi sẽ là bài to điểm nhất mà nhóm một hai à, không có sự sai anh em nhá đó chính là chế độ chơi ba cây thế là vừa rồi anh em cũng cùng tôi trải nghiệm video và biết đến cái thiết bị đó chính là chiếc thiết bị đánh bài bịp trên chiếc iPhone thì anh em nào có nhu cầu về dòng sản phẩm hay cần mua sản phẩm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline 0978 45 8 và 0915 334 nhà mình có rất nhiều những dòng máy đánh bài bịp anh em là muốn chơi sân to sân nhỏ anh em muốn chơi thiết bị nào thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em về tất cả môn chơi Đấy. thì anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho mình Đấy. thì nhà mình còn bán thêm rất nhiều đồ như bài lá bịp sóc đĩa bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp anh em nào chơi môn chơi nào thì nhà mình sẽ làm và tư vấn cho anh em về cái dòng sản phẩm đó cả anh em miền Nam thường chơi bầu cua tài xỉu hay nhận hack game trên điện thoại hay game bầu cua nhà mình đều làm được hết anh em nào có nhu cầu có alo cho mình cảm ơn anh em xem clip